đâu đăng đâu ủa đè vậy ủa wow rồi đăng em đã cho mọi người coi mặt đăng đó nè ghê <laughs> rồi sao đăng có gì đâu rồi nhờ tiên thi em thấy sao đúng luôn vậy không dạ không vui lắm con vui lắm à do là thôi ủa như đâu rồi nè như đâu đừng không chị trời lù lù đó Dạ, Lấy cho nó cái khăn đi tao Như thấy được không? Thấp Nào Như đây, Như đây Đâu đâu đâu, đến lâu nào Rồi Như, thi sao Như Được hả? cha cho tụi em phỏng vấn cái nhóm sẽ học viên của chị nha. À, rồi. Bắt chị nói chị, chị đứng ra trả lời. À, chị như phụ huynh hả? <laughs> kiểu bẩn đâu á Biết rồi, biết là phụ huynh mấy em này Ấy là người đã đòi À, à, rồi, rồi Nhi, Nhi phụ huynh Không, không đồng, không đồng á Không đồng á Đợi chút em chị Còn bán xong bắn xong tụi em học trò gì đó rồi Mình làm luôn một video luôn Nào nhớ nhớ nào Rung không, rung không Rung, rung ở tay đâu, tay rung đâu Để, để, để em ống được ai nè và thi được không? Đề sao? Em đứng góc nào? thì thì đề bài ở đó mà làm thôi em đứng ngóc tiếng diện à. Ê, em thấy đề, Sao? đề năm nay nó nó cho là dễ hay là khó đối với em sáng tối rõ ràng không không không, không à ờ, ờ, ờ, nó khá nhấn sáng đèn vậy hả ờ dĩ nhiên rồi đúng rồi khi là mình sẽ vẽ sáng tự nhiên chứ không có được chiếu đèn cho nên là mình phải vận dụng hết sức có thể không thể nào mình mình, mình, mình sẽ sao tự nhiên được mình phải có lúc phải bị chút nữa động không thực tế nữa rồi coi rồi mình còn ai nước ta ai à, chưa ra nhỉ như sải như sải hả như sải đúng không đâu em học được yeah. chú chưa cái này chưa cái này chưa đâu vô cái này chưa mà cái này chưa đây thì chưa đâu đâu đâu đâu đâu dạ, à, ủa sao như lấy xe thấy được không đó thấy để xe nè đây <laughs> xe nè <laughs> xe đi ừ vòng ở đó đi ủa nguyên đảo rồi luôn sao sao sao kết quả sao rồi báo cáo báo cáo ủa ngon vậy em rồi ông nào không biết nhưng mà cũng được đẹp trai không đẹp trai không thầy chúng anh thanh là già hả đã vậy hả rồi chúng ai á còn chị duyên mới là anh thanh chị duyên mới là anh thanh cô ê bà khẩu trang bà khẩu trang sao rồi quỳnh vẽ được không hả không cần chính diện rồi vẽ được không sáng tối rõ ràng không em đứng ngay góc ngoài em chưa rõ ràng không hả sáng tối lớn rồi còn khẩu trang nói khó nghe quá à Trời ơi, hai lớp luôn gì ghê vậy Sợ sợ bình dưới vậy luôn á hả Mấy ngày có học màu đúng không? Mấy ngày có thì học màu đúng không? Tại em muốn học màu Em muốn học màu cắt tóc hay lại Chỉ này rồi Cái tội, cái tội không học màu nè Đây để được tình họa cái kêu học màu à, ờ, báo cáo đi sao nhung bé góc nào dạ ba phần tư hả ăn sáng đó không đầu, đúng đầu bên tối em đứng bên tối ừ đúng quá đẹp rồi à, à, khoan khoan khoan khoan khoan có một cái là dáng đứng hay dáng ngồi cái ngồi đúng không dáng ngồi dáng ngồi dáng ngồi mà góc nghiêng mới mới dễ dễ ai có chính diện đâu đây gì chính diện không vậy góc góc ngồi mà chính diện là có cảnh cực kỳ khó luôn mà bé đau không em em bé đau không em nghiêng thầy nghiêng hả quỳnh có đau không cũng được hả sao nghe giọng siêu siêu ơi em dựng hình lâu lắm luôn thầy em dựng kỹ lắm tại vì ờ, cái ờ, cuốn tiết đầu ngày hôm nay là là mình chỉ ưu tiên là mình tập trung dựng hình thôi nếu mà dựng hình tốt á mình lên sắp tới lớn nó càng tốt thì ngày mai mình còn muốn tiết đánh bóng nữa mà à, ngân dựng hình được không dạ được được hả mà em đứng kế bên cao thủ em sợ quá à. em đứng bên cao thủ thầy rồi nó dùng cánh tay nó giấu trùng rồi má gì ghê vậy lỡ dạ, dạ, dạ. vô cái kĩa để để để đo rồi mẹ ghê vậy nó kẻ rồi còn mắc cười sợ đi ngang qua phòng à thấy cầu thủ luôn ở cái phòng cái bà lúc đó chưa ra ngay cái góc cửa hướng cửa hướng vô là ừ. thấy cầu thủ quá dữ ờ, nghe nghe chắc nghe chắc chắc à, mà quá mà quần quần em ờ, vẽ có có lên kịp sân tố lớn không dự hình nguyên buổi trời áp lực áp lực quá nghe căng vậy đúng rồi nói chung á là hôm nay mà có thắng tố lớn nhẹ nhẹ thì tốt mai tiếp tục còn muốn tiếp định lên không mà đúng rồi sao dừng dừng hình có kỹ không dừng hình có kỹ không dừng hình ba tiếng ba tiếng à cũng được như nhung sao kỹ hả kỹ hả okay. mà sao thấy nó xìu xìu mình mình kỹ thì mình thấy vui chứ đâu à, kỹ thấy nó xìu xìu nào á em thấy nhiều nó đẹp quá em lo sợ uống trà sữa không hết tầm trà rồi uống trà sữa đi uống trà sữa hả à uống trà sữa đi Ủa, ai đi đúng hả trời tuấn đi đón nè tuấn đi đón cái đứa này Ủa? Ủa như đâu? Không có chạy đâu rồi? Mới mới đây mà sao chạy về rồi? Thầy đau lưng lắm luôn thầy, em giấy sao bắt này thì lưng luôn Ủa vậy hả? Sao sao mà đau lưng? có đứa kia hỏi đừng vô trong hết trơn rồi mà đánh bóng đậm lè trong hết mặt mặt khối rồi tôi à. nhìn cảm thấy sợ ngân hôm nay uh, Ủa, em biết em nói vậy có lỗi với anh cái bên thôi tại ảnh vẻ đẹp quá em cũng nhìn lén ảnh vài lần à. <laughs> nhìn lén ảnh đánh cơ ra ta nhìn lén người ta hay là nhìn bài vẽ người ta nhìn bài vẽ ôi ố bài vẽ luôn <laughs> nhìn lén ảnh nhiều hơn hay là nhìn bài vẽ nhìn bài vẽ nhiều nhìn lén ảnh là chết rồi em có chèo ấy đẹp trai tóc dài mà khoan giờ để hỏi nè có phải là cái giấy trong trường nó khó vẽ hơn giấy trong dạ, lớp đúng không khổ nó to hơn à, cái giấy mà cái giấy bằng mình đánh xong đúng không tiếp nó nát á thì mình lấy tay mình chà nó nó êm cái giấy này nó bị kiểu nhám nhám không chưa lọc à, à cái cái giấy này á là nó không có nó tệ hơn cái bãi bằng nữa phải bằng coi vậy mà bãi được á nói chung phải cẩn thận đó nha đây thì đấy thì hôm qua thì có nói rồi ờ, em có cảm giác là cái giấy này nó ăn chị hơn nó ăn chì à? ăn chì hơn tại vì cái lúc mà em đánh nha là em cảm thấy nó nó ăn chì em cảm thấy nó không tệ như em nghĩ em tưởng là nó sẽ tệ hơn chứ qua mai là nhắc ừ qua mai là nó bay chị hết á lạnh nhắc luôn á ờ à, đúng thiệt anh tao vi ủa vậy giám thị phòng thi thấy dễ chịu không dạ không hai cô canh đất gắt à thầy dũng hả cô cháu cô linh cô châu à cô châu với cô linh quế châu à, nghe tên lạ quá ha hai cô thấy cũng chèn chèn. gắt là gắt sao em dạ hai cô có đi vòng vòng miếng <laughs> hai cô không cho ai nhìn gì hết không cho ai nhìn hả thì dính thì có đẹp không dính thì đẹp không có dính thì nam không không có dính thì nam toàn dính thì nữ mà ủa khoan khoan ờ, em vô phòng thi á em lùi xa người ta có nói gì không nhưng mà trong phòng em có một cái người mà kiểu như ban đầu á cầm cầm cái bài vẽ đỡ lên trên cái bục mà còn mẫu luôn để ngắm á sau lấy xe giám thị để nhắc không cho ờ mai lên rồi đem ờ, bốc thăm ờ, thấy thấy làm sao trời bốc thăm gì đâu bốc thăm gì thấy số luôn á như đây phỏng vấn ơi. như khẩu trang đó như trời ơi lo gì đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp lắm đường nó đường nó ồn á đúng rồi hơi ồn tí ờ như ờ, cái lần tiên đi thi như vậy thì như có cảm xúc như thế nào như ba em hỏi giống như hỏi sao cho nó thoải mái nhẹ nhàng trả lời dạ. Lúc mà mới bắt đầu phòng thi á, thì có hơi học xíu nhưng mà khi mà bắt đầu thi là thấy bình thường như nước à. Ở lớp đúng không? chắc là trong lúc thi là như tưởng tượng là có cô giáo mình ở đó đúng không? Chứ mà rất là thoải mái, bình thường như vậy Là do là có cô đó đúng không? Có, có cảm giác của cô anh em đúng không? Nói chung là thi tốt đúng không? Ổn đúng không? Ngày, chờ ngày Ổn đâu, nó to lên Ổn à Ổn hả? Chờ ngày mai lên bóng nữa thôi Thì uh, mà mình là thi hình họa toàn thân là có 4 tiết một buổi sáng thôi thì mình sẽ chờ tới 12 giờ hơn để đợi các bạn xong mình đi uống trà sữa nha yeah. thấy nó không tâm trạng gì luôn á ờ, ờ, ờ, rồi mình có thể sửa chữa được mà còn ngày mai nữa mà thôi nhi nói chuyện thoải mai quá à. nói chuyện thoải mái đi nói chuyện nó thảo mai quá à. không không cần thoải mai thảo mai gì đâu ok ok để để tôi làm bản chất Ủa Nhung thi trung học với Quỳnh đúng không? Dạ không. Thi chi? Hội họa với đồ họa thi chung được rồi. À, à quên, nó có đeo khẩu trang không? Dạ không. anh thành. nhiều người với đẹp lắm. Đồ họa hả? Thì đồ họa là đương nhiên rồi. nhưng người phải đẹp lắm. Đồ họa là đương nhiên. Nhất là bên anh cái bên em. Anh cái bên em nhắc hoài, có phải thích anh đó không? Hả? Nhắc về nhà ôm lại Ờ, chắc uh, phải về lại học phân phối ờ, cơ lại nhớ là nhắn đừng có nhắn đều nhau Ủa, gần tại tại mình mình ờ, điêu cái cái bột được không sao cái bột nó, nó rộng quá mình thu ngắn lại xíu được được, được cho được chứ, chứ còn mà nó mà ấy đúng chuẩn là mình bị lệch đúng không quan trọng là người thôi chứ phải <laughs> à, giờ chờ Yến Nhi ra đây đeo đeo à, đeo cái này để đi nóng thì chơi gần cũng 12 giờ nó lên ôi quên giá giỏi quá em cũng quên giỏi rồi rồi quên giá lấy cái cái cái tatu đây giá ha cái tatu giá nhận diện lớp nhận diện lớp thôi để để để đâu hết trơn ôi mai mai cô dán cho yên tâm quên nay ăn ăn cho quên mua gì vậy trời ôn thêm năm nữa không? Dạ. Dạ. Năm sau cho đề khó hơn. Năm sau đề khó hơn á. Đâu đâu, năm sau đề đề mẫu là mình cứu che. Ờ. Không không. Ờ, năm sau mà đề đúng. Sao? Con biết phòng em ai làm mẫu không? Trời má, em em đang lay qua em dán dán dán chiều quay qua. Thấy thánh ngồi chừng chừng một đâu. Ủa gì? Ở nhà quay qua kêu Chị giống như mày ở nhà luôn Em không biết cái gì hết Em kêu Nhung nó đang ngơ ngơ cái gì hết Em hướng tay nó nhìn trời ơi hai đứa Không không, cái coi đi vô vẽ đi <laughs> Nó chết, nó chết Điền nước, đi thái đi điền thái ơi Em, em phải tích tức em thấy nó không Em chửi nó cho cố đã rồi vô <laughs> Không đâu đâu, ít ra là mình đã bị bạn nói rất là nhiều rồi Con nói rồi mà, con nói rồi mà Nó ngẩn, nó có vẻ đó Con nói rồi mà Này mù dạ. cụ cụ cũng nhớ luôn nhớ luôn đúng rồi đúng rồi dạ, thắng nó ngồi im không hay là nó hay động đậy nhắm mắt nhắm mắt nhắm mắt ngủ à nhắm nhắm nhắm nhắm sao sao ủa vậy là nó lại thức khuya nữa rồi à. bớt lại không bớt lại nói <laughs> giống thị nhắc nó ai ai cười mỉm mỉm ghê à cái mặt nghiêng nghiêng nghiêng ghê vậy uống che một phòng Phan Phan có hôm có cầm gậy không? con này có cầm gậy không? Vẫn dạ, ngồi bình thường, ờ. không cầm gậy vậy dạ, tốt rồi vậy là đỡ này về cái gậy ừ quá tốt rồi cầm gậy là mới khó đó chứ dạ, nhân đo. đo bằng cắn tay là thấy ghê lắm rồi tay con tay đo được gì chưa chưa bao giờ đo gì luôn á đó. đó là báo đạo lắm rồi tay là thua rồi đó chịu thua đây đây còn chưa đo gì nữa đo tỷ lệ bằng cắn tay giống hướng á thì giống hướng à, em về trước nha hả à về cẩn thận nha ờ, chị có qua lớp không dạ chị có qua lớp không dạ chắc không à, tại uh, cách mười mấy cây lận rồi à cây ok ok về cẩn thận nha rồi đội quân tị nạn <laughs> uống nước không Cô nhi đang mua nước á ở đây nè nè uống nước đi Cô nhi mới mua đó uống đi uống đi mọi người đứng dậy mọi người tội nghiệp tội nghiệp mệt lắm rồi đứng nhiều quá đuối rồi phỏng vấn kìa quay chị được không quân ờ, phỏng vấn cái quân gì chị quên kê đại diện đại diện gần gần nhau đứng gần gần nhau á có gì đâu chào bạn bạn tên gì vậy dạ tên quỳnh vâng, tên bạn dạ em tên ngân vâng bạn dạ tên nhân nhân là hai người thầy uh, và mấy bạn thi ngành gì vậy à, em thi ngân với nhung thi đồ họa còn bạn quỳnh thi hội là nghĩ toàn thân lắm luôn á cảm giác của mình khi mà thi xong như thế nào cảm thấy cảm thấy bối rối cứ nói em không biết gì không phải đâu <laughs> không em năm sau em, em năm sau năm sau phỏng vấn nha giờ à, lấy thêm lấy hơi lấy hơi cái cái ông uh, gì người mẫu á người mẫu có giống như những gì mà mình đã luyện ở nhà không dạ có cũng uh, ốm ốm thì mặt cũng không không phải quá đẹp nhưng mà ngồi yên ngồi yên không có bị buồn ngủ không bị buồn ngủ hả rồi khi mà um, mình a à, là là tới từ lớp của cô mà trước khi á, mà mình đi luyện vẽ thì mình biết đến môi trường này á là từ do mình tự tìm hiểu hay là ai định hướng cho dạ do mình tự tìm hiểu tự tìm hiểu Đó. ai định hướng cho hay tự tìm hiểu dạ lúc đầu em tìm hiểu chưa kỹ lúc sau thì em gặp cô nhi em hiểu rõ hơn à, tính tính cho cô nhi luôn còn bạn dạ em tại ngưỡng tại em ngưỡng mộ người chị chung phan đơn học đồ họa cho nên là em muốn vô Ủa vậy hả? Dạ Rồi à, ờ, Khi ờ, mà Lúc mà mình bước Lúc mà mình bước vào cái ngôi trường này á Mình có một cái cảm nhận Giống cái cái ngoại hình của ngôi trường á nó giống như là mình đã tưởng tượng không? Dạ em không có tưởng tượng. Mà cảm giác như thế nào? Trường nhỏ hơn em nghĩ. Nhỏ hơn. Cảm giác của trường trường mới hơn em nghĩ. Các bạn. Dạ đúng trừ không, thấp hơn những trường trừ em đang nghĩ trong giấc mơ nếu mà không có cái bạn tên là không, không biết đây là chữ học luôn á y luôn con lên con lên con tỏ cái kia lên cái kia là cái cái mới là cái trường này mày cái trường của cái Bible nhìn đẹp đẹp chạy vô chạy vô đó là hả thua luôn á trời nhìn nó mỹ thuật không cái mỹ thuật nữa chạy vô đó kia ô cưng ơi cưng ơi à, khi mà dạy mấy em á, thì ờ, mới đầu thì ờ, có những em nó biết trước là nó sẽ thi cái gì có những em nó nó không có biết nó chỉ biết là nó muốn cái nghề đó nhưng mà không biết cái ngành nào và nó còn lu mờ trong việc là chọn cái ngành đúng khoa đúng ngành của nó à, cho nên là cái việc mà mình định hướng cho nó là định hướng từ đầu và khi mà mình dạy cho nó thì mình rất là à, rất là thích là cái tính cần cù của nó và nó rất là yêu yêu mến trường nó nói là nó lúc nào cũng muốn được đậu vào trường này hết à và hôm nay nó đi thi á, thì mình không có lo lắng gì nhiều mình uh, mình rất là tự tin về cái kỹ năng của tụi tụi nhỏ nhưng mà có một cái lo lắng lớn nhất là sợ cái tâm lý của tụi nó thôi tại vì lần đầu các, em này đều đi thi lần đầu hết cho nên là uh, mình tới đây là để cổ vũ tinh thần cho tụi nó uh, hôm nay và ngày mai và ngày mốt nữa chúc các em và uh, để các em tự tin ba ngày thi lúc nào cũng uh, gọi là gì ta nói gì nha tự tin vẻ đẹp thành công đậu vào trường đại học mình mơ ước yeah. nha các em cảm ơn cô cảm ơn mọi người đã phỏng vấn nha đâu đâu đâu ai cô ai cô, cô em á cô em đâu chuẩn bị ờ, tụi em sẽ được lên sóng Kinh... ơi thầy Ô, luôn á lên website của trường Liệu có sai của trường rồi, ngon rồi Không, cái này mới sốc nè Này mới sốc nè Phỏng vấn vô cố xong lúc, lúc, lúc có kết quả rớt Chất quớt luôn Chất quớt luôn Đi luôn Chất quớt luôn à thấy không dạ. Năm sau Thi mỹ thuật đi thi mỹ thuật đi thiệt thiệt thi mỹ thuật đi à đúng rồi kia tay tay ừ. đi sao là có giống như là công thức của ốc để giống giống cái gì đó ờ đúng rồi tài nào em tài nào dạ. em em em ờ, có tăng tặng như là những gì cô hay dặn em không có <laughs> em lại góc em để góc ba phần tư góc sáng nghe nói thi thử đi lớp đúng không lần dạ. đó lần đó nhưng mà ờ, lần này em dễ sáng em bại qua kiểu <laughs> ủa tài dạ. dạ. nghe nói mẫu phòng em đẹp trai lắm đúng rồi thầy ngon lắm ngon lắm kiểu đây đặn các thứ anh Đăng kêu em muốn lem lem nữa Nó muốn lem tao Nó lem tao Mày phải dẫn đi diện chứ Đi diện Nói rồi Thôi Có kèm, có kèm lại không anh? Đó Phải kèm chứ Ủa mà khoan khoan em vẽ góc sáng nhiều hay tối nhiều? Sáng nhiều thầy À vẽ được không? Dạ cũng được Em cũng sáng nhiều Cũng được Ba cũng 2 đậu, tại phòng em Mấy bạn cũng vẽ Bi, hello em Ok hả? sao em thấy bạn đó chưa? Nó nhưng ở lớp nó vẽ đẹp mà Ở trong cái lớp đó cô Thì em thấy là bà em là Ổn nhất thì được rồi Chấm theo lớp rồi đúng không cô? Đúng rồi, chấm theo lớp nha dạ, Bà em chắc không phải là trên 7 điểm hả cô? Đúng, đúng rồi, bà em 9 điểm rồi điểm hả? Mấy bạn kia vẽ kiểu nó bị nhạt nhạt kiểu gì nó không có ừ. hoàn thành hết nữa cô Còn em thì em dư tới một tiếng là em cứ như thế em cứ một thôi à Mỹ không? Mỹ có cô Nhưng mà cái là bị chưa xuống á Bây giờ là để nó nó, nó bị góc góc tối á cô Nhưng mà không sao đâu, nó được không? Đâu không? Thôi chúc mừng Phi nha Chúc mừng em Có tay Yeah Thôi giữ Cuốn gì? có sương sương còn, còn, còn nhiều còn mấy bạn nữa hãy uh, chờ đợi xem phượng hà vân anh duyên ừ mấy nhiều mà làm như ăn mình đâu à, rồi, rồi. hello nhi Ôi ra một đống luôn Sao rồi sao rồi sao rồi mọi người Báo cáo báo cáo Báo cáo Được hả? Đi sang tới đây dễ không? Giống hai phần ba Hai phần ba cái, Em dễ giống như cái bài của Thanh À Em thi là mẫu mẫu mẫu lạ hay là mẫu quen? Mẫu lạ Khoan khoan, mẫu mẫu đó là mẫu em ngồi góc sáng nhiều hay tối nhiều? tối tối tối hả tối tối gì mà em em em vẽ em vẽ có khó đâu cái cái chỗ này đâu tới nửa người có có lớp có đỏ không không có bị bằng bằng cái người hai chữ không vui tóc vui nha tóc nhuộm đen ờ nói chung là không có đề là cô hay la đúng không nhớ đúng không đi một lòng lỗ tay là sẽ phải lỗ tai đẹp rồi không có bị xấu như hồi trước đúng không ở ngoài mà không được có được nhưng mà bị cái lên sao rồi sao rồi nhi dạ, mười phút dư mười phút à dư mười phút cuối dư mười phút cuối dạ em chỉ góc anh chị mà chết một chút xíu à góc trước chị chết chút xíu thấy được ờ, thấy được bên đây mà bé uh, dựng hình ok không em thấy dựng hình ok không ok nhanh hơn lúc mà phải ở lớp này em có lùi xa em chỉ tiếp tục này kia không rồi em có lên sách cái lớn nữa không phòng em có nhiều cao thủ không dạ phòng em có nhiều cao thủ không dạ. à tập trung cho bài thôi mình thôi gì hello sao rồi có cáo có cáo Hả? <laughs> trời ơi con nhìn kêu đánh lại chen luôn <laughs> trời ơi cao thủ cao thủ chứ anh cảm ơn giống em hồi trước cao thủ rồi cao thủ chết chân rồi <laughs> Ừ, đơn giản vô không có bình tĩnh thôi là được rồi cần đó là có cục trục tỷ lệ sao có lớn có lớn ô anh long ông cái rồi ờ năm nào ôm hết trơn đã đã đã đã năm nào cũng ôm hết đi đi thực tế cũng ôm ê anh lại hay anh lại hay hả có quay mà ơi ô ờ được rồi được rồi Ủa nãy các bạn nào ngồi trong phòng ờ, em không ta? Ai biết? Phòng số 21 mốt? em Anh đâu biết, anh không biết đâu ơi đêm đêm đêm đêm ủa người ta lớp mình đủ chưa ta đủ chưa thế là đủ rồi đủ rồi đủ rồi đủ rồi đủ rồi hồng nhân ờ, thấy chạy đâu có tiêu rồi thấy hồng nhân chạy đâu có tiêu rồi kia kia kia kia nhân này nhân với à. đây đây đây đây phỏng vấn nhân với mình này rồi hai đứa hai đứa thì xong nó tư thấy sao đó, nó, sao thấy em thấy em thấy sao nó, nó to lắm đau lưng à mỏi chân và đau lưng nếu mà đi vô trường á mình vẽ mình còn đứng nhiều lắm là tập quay dần dần đi à, em thấy mẫu dễ vẽ không vẽ được không được hơn lên lớp không ồ vậy tốt rồi có có đỏ không vẽ đỏ đâu cái gì gật đầu hết trơn ra điểm điểm không như ý trung thực vậy nha tính à... à, ba thêm màu nữa à, sao đủ hay vô ok đông đủ rồi đó đủ rồi rồi lúc mình tụ lại đi đi ờ, uống nước giờ mình đi đâu trà sữa hả đi Guillermo đâu hay là đi đâu Guillermo hả à. Rồi. À, chào anh anh vàng thần nha dạ à, ờ, Guillermon nha cho đi Guillermon nha trời mẹ ơi Ủa thấy siêu siêu đây Rồi được rồi Ủa chụp tấm hình không Đúng rồi Có không? Ngồi đây có con ma đâu? Dạ không. Cái phần Bắc không? đứng đó ủa vậy đứng làm gì à, đứng, đứng chơi á đứng có mặt vui yeah. Dạ. à, đứng để dọn mấy người bán hàng ở đây à dạ, à đám kia đi mua nước về kìa đại tiệc bia này nướng này cường uống bia khui khui bia uống cường ơi miếng này siêu ngon đó đó đó đó đó đó đó đó thịt ngon quá vậy ép trong thau ê giống thịt trong công thường mà nhớ nhúng nè nhớ nhúng nè ừ trời trời anh làm đáng chơi vậy ha giam giang giang giang mọi người ai giang giang mọi người đang đói lắm rồi nơi đây cũng khó mời như nào mày mày ra coi mày ra coi mình biết mà bây nghệ ai ai nghe bài gì nào bây giờ màu ra đứa nào có mẹ đứa này ờ cái điều lại thì không có bác bác nhà nhà phát một mua không ghê à hát karaoke à ừ, mà dạ, nhà nghe hả nhưng ê khoan khoan mà nhà nghe vậy dân phòng người ta đến người ta đuổi không nhưng mà không có là to là nhỏ cái lời giống như lời của cô thôi để phát không hát bình thường luôn cái ờ, bên bển cái gì sậm lâu á nó ngồi ngay cũng ngay chỗ này nè nó nguyên một già cái gì luôn nó mặc nó mặc nguyên cái lo to luôn ông mình làm nhưng mà thôi vậy kỳ lắm vậy kỳ lắm ờ, hàng xóm ờ, người ta nói dạ. kỳ lắm chơi vui thôi mà <laughs> à. ủa nhà phát gần đây á phát dạ, nhà chút xíu đi qua tới đầu hẻm mà hồi nãy chị ý mới dẫn em về nè ủa vậy luôn nhà em đi bộ tới được không được 15 phút trời gần gì làm gì vậy mọi người làm gì vậy nó nghe rớt miếng biết sao không biết sao cô biết biết sao ngon không rồi tại do em đi diệp phượng nghe đỏ đổ đi về nước dầm giang dầm giang. dầm giang. ướp thằng miếng ê sao uống trước vậy rồi lát hồi hết nước rồi sao cái này là nước của đăng thầy à à nước có đang ngọt không nước có đang ngọt không này mà đi khám bệnh bắt bắt bắt mọi người cái này cái này là, cái này là nóng trong người đó kìa <laughs> ủa quỳnh là uống nước cổ đăng luôn hả em lại <laughs> nhiễm bệnh nhiễm bệnh Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp cái này có nhớ ừ. lựa thịt nha dạ. không thôi chị anh chị lựa thịt đó tại vì có miếng dùng thịt mà có miếng